Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh à, của em thì à, ngày hôm nay em đang có mặt tại thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để à, quay giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một cái nền đất ở thì cái nền đất của chúng ta là mặt tiền đường bê tông à, có diện tích là 10 nhân cho mươi ngang là 10 mét và chiều dài dưới đất vào bên trong là 30 mặt tiền đường bê tông 6 à, 7 mét đây thì à, cái à, vị trí của cái miếng đất của chúng ta thì đi thẳng ra phía trước sẽ là đường bào ao nha chợ bào ao khoảng 100 mét thôi xung quanh thì nhà dân điện đường đầy đủ nha vị trí miếng đất của chúng ta thì cách trung tâm của huyện phú giáo khoảng tầm hai cây số xung quanh nhà dân ở rất đông nha chú anh chị và các bạn mà chúng ta có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0972 042 552 thì à, em sẽ à, gửi cái thông tin sổ cũng như là cái à, vị trí để của cô chú anh chị và các bạn chúng ta tham khảo và em báo giá luôn cho cô chú anh chị và các bạn là giá 1 triệu 8 nha có thương lượng thuộc đỉnh cho chú anh chị vị trí đây những đất của chúng ta đây đất ở vuông vức luôn sổ sách giấy tờ pháp lý đầy đủ ở đây thì cô chú chị và các bạn chúng ta có thể à, xây nhà hoặc là mua đầu tư cũng rất là ok quý chú chị và các bạn chúng ta cần thông tin gì thêm thì cứ liên hệ em hết 0972 042 552 rồi xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại vào những video tiếp theo